À, thứ nhất đó chính là vấn đề quan hệ giữa vị trí và cấu tạo nguyên tử. Cấu tạo nguyên tử của chúng ta ở đây thì đối với chương chương 1 của học lớp 10 Chúng ta đã học đó là cái phần cấu tạo này sẽ được thể hiện thông qua hai khía cạnh Khía cạnh thứ nhất đó là cấu tạo về các loại hạt trong nguyên tử Nguyên tử thì được bao gồm bởi ba loại hạt là proton, electron và neutron. Đây là ba loại hạt cơ bản của các nguyên tử thông thường. Và khía cạnh thứ hai khi nói về cấu tạo nguyên tử đó chính là cấu hình electron đó là sự thể hiện cũng như sự sắp xếp các electron ở trong lớp vỏ của nguyên tử. Được chưa nhỉ? Và ở trong cái phần này thì chúng ta sẽ khai thác đến vị trí. Có nghĩa là khi nói đến vị trí của một nguyên tố nào đó thì chúng ta phải biết được rằng là à, nguyên tố đó ở trong bảng cái thống tuần hoàn nó nằm ở ô bao nhiêu, đúng không ạ? Và nó nằm ở chu kỳ bao nhiêu và lớp nào và nó nằm ở nhóm nào đúng không ạ? Đấy thì đấy là tất cả các cái yếu tố có liên quan đến vị trí và từ vị trí đó nó sẽ có liên quan gì đến cấu tạo nguyên tử thì chúng ta sẽ đi vào ngay sau đây. Thứ nhất, vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn hay người ta gọi là ô thì nó sẽ được bao gồm thứ nhất là số thứ tự của nguyên tố này. Thứ hai là số thứ tự của chu kỳ và thứ ba là số thứ tự của nhóm A. Có nhiều bạn thắc mắc ở đây là tại sao thầy Di chỉ nói về nhóm A thôi mà không nói về nhóm B. Chúng ta chú ý cho thầy nhé. Đó là với các cái nguyên tố mà chúng ta học ở trong chương trình của chúng ta ở chương trình lớp 10 cơ bản hay nâng cao thì chúng ta đều chỉ nghiên cứu chủ yếu về các nguyên tố nhóm A là các nguyên tố họ S và họ P. Còn các nguyên tố nhóm B chúng ta có thể là biết một chút thôi nhưng mà về vấn đề nghiên cứu sâu thì chúng ta sẽ nghiên cứu ở các cái phần uh, lớp cao hơn. Ví dụ như thầy Duy có thể bật mí ở lớp 12 chúng ta sẽ học một số nguyên tố đại diện của nhóm B đó là các kim loại chuyển tiếp ví dụ như là sắt, đồng hay là chrome các em nhé. Về cấu tạo nguyên tử như thầy Duy vừa nói, đó là chúng ta sẽ có được rằng là à, số proton cũng như electron của nguyên tử là bao nhiêu này. Thứ hai, đó là số lớp electron và thứ ba, đó là số electron lớp ngoài cùng. Và khi chúng ta khai thác đến hai cái phương diện như thế này, khi chúng ta khai thác đến hai cái phương diện như thế này rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng là à, à đối với hai cái phương diện như thế này thì thầy Duy hoàn toàn là có thể là ờ, ghi ở đây đó là cái vấn đề thấy cái sự song song giữa các cái uh, công thức như thế này đúng không ạ? Ví dụ như là khi mà thầy Duy ghi là vị trí của một nguyên tố ở trong bảng tuần hoàn thì song song với nó có cấu tạo nguyên tử. Như vậy ở đây nó sẽ có một cái sự tương ứng. Như vậy khi mà chúng ta biết được số thứ tự các nguyên tố, số thứ tự của ô nguyên tố thì chúng ta sẽ biết được rằng là trong cái nguyên tử đó có bao nhiêu proton cũng như electron, được chưa ạ? Đấy, như vậy chúng ta sẽ có được các cái mối liên hệ như thế này, được chưa? hay là tiếp theo khi mà chúng ta biết